hoặc kết bạn Zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình bên em sẽ tư vấn cho các bác còn các bác muốn trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em đối với cái bộ Tây. hột tài xỉu bá dung bốn mặt này các bác lắc cũng được hoặc các bác có thể vào cho hột. người khác lắc các bác chỉ việc cầm máy báo dung đánh là coi như các bác đã nắm trong tay sau đây thì em à, xin phép được giới thiệu qua về cái bộ hột tài xỉu bá dung bốn mặt này về cái phần tang tích thì em bao cho các bác nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong. Và hôm nay ở trên video này thời gian nó cũng có hạn. Vậy nên em xin phép được ờ, khất cái phần tang tích đó. Nếu như bác nào mua bộ hột này, các bác có thể trực tiếp lên cơ sở em để test phần tang tích hoặc các bác cứ gọi video cho em, em sẽ test cho các bác xem phần tang tích của nó. Còn đây, đây là cái hột mà em đã làm cái báo dung bốn mặt vào bên trong cái hột này. Một lát nữa hai hột này là hai hột trợ các bác nhá một lát nữa khi mà mình vào lắc á mặt nào về máy nó sẽ báo dung mặt đó và mỗi mặt nó sẽ có một cái công thức dung khác nhau đây đây chính là cái công thức dung của cái hột này mỗi mặt có một nhịp dung khác nhau để cho các bác biết được và đánh đây còn đây là cái máy báo dung với cái máy báo dung này khi nào các bác vào chơi các bác bật lên còn không chơi mình tắt đi cái máy này các bác túi đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được hoặc các bác đưa cho ai cầm cũng được và sau đây thì em à, xin phép được test thử một vài tiếng để các bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này cùng với em cái máy này thì em à, xin phép được cầm ở tay vì nó rung rất là êm nên là để ở đây thì mình cũng không cảm nhận được độ rung các bác nhá đây máy không rung không dung ở đây thì chắc chắn sẽ có 3 hoặc 4 cái chén này các bác có thể bỏ không đá em sẽ vẫn lật ra cho các bác xem xem trong này có 3 hoặc 4 không các bác nhá đây có 3 chuẩn không ạ máy dung hai ngắn hai ngắn ở đây thì chắc chắn em là có mặt năm tài rồi. các bác nhá đây có 5 tài chuẩn chưa ạ máy dung một ngắn một dài một ngắn một dài đây là có lục các bác này có lục thì em sẽ đánh lục tài các bác nhá rồi có lục lục tài luôn chuẩn chưa ạ máy lại dung hai ngắn này các bác này hai ngắn ở đây là lại có mặt 5 mặt 5 ở đây em lại đánh đánh tài tiếp các bác nhá đây tài luôn chuẩn chưa ạ máy dung một dài một dài đây là có mặt nhị này các bác này nhị ở đây em đánh nhị xỉu các bác nhá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 Ờ, video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau